Kính thưa đại chúng, có một bạn nick Facebook tên là Nguyễn Minh Tâm gửi câu hỏi thế này. Kính Bạch Thầy, gần đây con mới mua một chiếc xe ô tô để tiện đi lại và làm việc, cũng như thỉnh thoảng chở gia đình đi nghỉ cuối tuần. Con được anh em, bạn bè nói rằng nên đặt trong xe một hình tượng Đức Phật nhỏ hoặc tượng Phật Di Đà, tượng Phật Thích Ca hay Bồ Tát Quan Âm khi đặt như vậy thì mình tham gia giao thông sẽ được an toàn và may mắn, cũng như yên tâm hơn vì xe sẽ được các ngài bảo hộ. Có người còn bảo rằng con nên mang tượng đến chùa để thỉnh sư thầy làm lễ cầu an cho tăng thêm sự linh ứng rồi hãng mang về để lên xe. Con cũng thấy rất nhiều chủ xe ô tô, xe khách đặt tượng Phật trên ô tô như vậy. Con mong Thầy cho con lời khuyên là con có nên thỉnh tượng Phật đặt trong xe ô tô cho các chuyến đi được bình an không ạ? Con xin cảm ơn Thầy. đại chúng rõ câu hỏi này chưa ạ? Tức là bạn này á, bạn hỏi là cái việc mà đặt tượng Phật hay là ảnh Phật vào trong xe ô tô thì thực hư lợi ích như thế nào, có hay không? Thì kính thưa đại chúng, cái tình trạng giao thông của chúng ta hiện nay trong thời đại công nghiệp phát triển như này quả thật là rất phức tạp. Nhiều loại phương tiện tham gia giao thông, chúng ta thấy ra đường đủ các loại, ô tô lớn, ô tô nhỏ, xe siêu trường, siêu trọng, xe máy, xe đạp, xe điện, đu hết, rất nhiều. Thế và đường xá, chất đường đường xá, đặc biệt ở Việt Nam chúng ta thì chưa phải là tốt. Đấy. Cuộc sống thì gấp gáp, tâm lý con người chúng ta thì hối hả vội vàng cũng là tâm lý sống gấp đấy thanh niên thì bốc đồng không làm chủ rồi cuộc sống lại nhiều cái căng thẳng stress có khi là lái xe nhưng mà đầu nghĩ đến cái chuyện nào mà chuyện cơ quan chuyện cơm áo gạo tiền tay thì cứ lái mà đầu nghĩ chuyện khác đó rồi phóng nhanh vượt ẩu rất là nhiều cho nên ấy, tai nạn giao thông xảy ra nhiều lắm. Người ta thống kê là cái tai nạn giao thông trong những năm vừa qua còn chết nhiều hơn cả chiến tranh thế giới. Đấy, chết, chết nhiều hơn chiến tranh thế giới. Đấy, thưa đại chúng, khủng khiếp. Cho nên ở Việt Nam chúng ta thì phải lập ra hẳn một cái Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Đấy. Thế và chính thức nhà nước cũng tổ chức những cái đại lễ cầu siêu cho nạn nhân giao thông cấp quốc gia. Đấy. Thế thì không phải chuyện thường. Quả thật cái tai nạn giao thông trong thời gian vừa rồi rất là sợ. Phải đi ra đường là một cái nỗi lo đối với mỗi người, rất là lo lắng. Thế cho nên ấy, ai tham gia giao thông bây giờ cũng rất sợ, rất lo lắng. Ai cũng mong muốn cho mình được bình an. Nha. Thế bây giờ bạn này bạn hỏi là bạn có cái xe mới thì bạn ấy à, được người ta khuyên là nên hình tượng Phật đặt vào trong xe thì có tốt không? Thì Thầy xin thưa thế này, Trước hết, khi một người có tâm nương tựa và tin kính Tam Bảo thì người đấy đã phát sinh ra phúc lành rồi. Nghe không? Giống như Phật tử chúng ta là Phật tử, là con của Phật. Và cho nên chúng ta cũng được Ngài che chở trong cái đại dịch Covid này. Ít nhiều là chúng ta được che chở. Nghe không? Đấy. Thế thì bây giờ nếu một người khởi tâm tin Phật rồi nương tựa vào Phật thì chắc chắn họ cũng được sinh cái phước lành. Đó thế cho nên cái việc mà thỉnh tượng phật ảnh phật để vào trong xe là một việc tốt nên làm thầy chưa nói đâu cả thứ hai nữa về tâm lý mình thấy như thế mình cũng yên tâm đây là về mặt tâm lý nhé tâm lý thì thưa đại chúng nó chưa phải hoàn toàn là thật nhưng về mặt tâm lý mình được yên tâm còn về mặt sự thật là chúng ta có được cái sự gia trì hộ trì khi chúng ta thành kính với hình ảnh và tôn tượng của đức phật đều có sự hộ trì nghe không Thế rồi nếu chúng ta lại mang tượng đến chùa này thỉnh tăng chú nguyện cho nữa thì mình lại thêm được cái phước nữa là cung kính chúng tăng, nương tựa chúng tăng. Thế ta được thêm cái phước nữa. Đó. Thế những vị tăng mà có oai có đức nữa thì lại tốt nữa. Thứ nữa, thưa đại chúng là trên đường xá giao thông thì phải nói thật rằng dọc đường có rất nhiều những các cái chỗ không tốt. Đấy, những cái cung đường mà hay xảy tai nạn nó đều có những các cái vong linh họ nương gá ở đấy thường thì người ta thấy thế này một vong linh khi chết ở cái chỗ đó thì họ bị chấp vào chỗ đấy rất là nặng đến khi nào có một vong linh nào thay thế chỗ đấy thì họ mới có thể đi được họ bị cái nghiệp như vậy đấy thế cho nên mới nói tại sao là ma nó bắt nhiều khi đi đến chỗ đấy cái người lái xe tâm lý không sáng suốt đầu óc không tỉnh táo đang mà lại căng thẳng việc gì đó là bị chính cái vong ở đấy nó tác động để xảy ra tai nạn. Thưa đại chúng, để có người thay thế nó ở đấy, nó mới thoát đi được. Đó, đại chúng thấy cái chuyện này là chuyện tâm linh. Thế người ta thì không hiểu sao, tại sao cái cung đường ấy xảy ra nhiều tai nạn thế? Nó có đấy, không phải không? Thế cho nên ấy, Phật tử chúng ta nếu nhà có phương tiện thì chúng ta cũng nên thỉnh tượng Phật, thỉnh ảnh Phật chúng ta đặt lên xe khi mà thấy hình ảnh tôn tượng phật ấy, thì có thể những cái quỷ thần mà họ có biết đến phật pháp họ không khởi cái ác tâm với mình nhé thứ hai chúng ta cũng ít nhiều được ảnh hưởng gia hộ của chư phật và thứ ba là do lòng tin của chúng ta tin kính phật mà chúng ta được được cái ân phước ấy thế thế và thầy cũng khuyên các phật tử khi mà lên xe đi thì chúng ta cũng lên bạch với chư phật chư bồ tát chư hộ pháp chư thiền thần và các cái vị thần cai quản đạo lộ đấy. dọc đường có những vị thần họ cai quản đường xá không phải không có thưa đại chúng đối với cái thế giới quan của đạo phật thì chư thần họ rất nhiều thần cây thần cối à, thần gò nồng có hết đấy đấy trong bài kinh tam bảo đại chúng tụng đấy nghe không? chư thiên rồi các vị quỳ thần ở ờ, đồng không nhà trống rồi chỗ nọ chỗ kia rất nhiều đường xá cũng có những vị quỷ thần nhưng vị thần họ cai quản đường lộ chúng ta đều bạch xin tất cả các vị bảo hộ cho nhé để chúng ta đi được bình an lên xe lái xe cũng thế đều lên bạch như vậy Đấy. thứ nữa là chúng ta dẫu bạch vậy rồi đặt tượng phật rồi nhưng không phải như thế chúng ta ý lại à có tượng phật trong xe rồi tôi bạch Phật rồi giờ tôi đi thoải mái, lạng lách thoải mái, à, là chết, phóng nhanh vượt đầu thoải mái không phải đâu. Phật không lúc ý là Phật không hộ trì, chư thiên thiện thần không hộ trì mình nữa. Hay là tôi cứ uống rượu cho tơ lơ mơ rồi tôi, tôi nhảy lên xe, có Phật hộ trì rồi không có. Phật không hộ trì ra cái đấy. Cho nên chúng ta biết là hộ trì là hộ trì cái đúng đắn nhé. Cho nên chúng ta muốn lái xe bình an, thứ nhất thì đúng rồi, về mặt tâm linh ta thỉnh Phật, ta bạch Phật, thình Phật trong xe thờ, bạch Phật, bạch chư thiên, chư thần hộ trì. Sau đó ta phải giữ cái tâm mình thật bình tĩnh sáng suốt, nghe không? Không rượu chè, không buồn ngủ, buồn ngủ là không được lái. Đấy, những cái đấy là cái nguyên nhân để gây ra tai nạn. Phật không không phải là Phật đỡ mình được cái đấy, cái đấy là do mình. Đấy, thế thì thầy khuyên với đại chúng thì với bạn này thầy xin trả lời như vậy nhé. Thì cái việc mà thờ tượng Phật trong xe là tốt nhưng chúng ta phải đầy đủ lòng tôn kính không chỉ coi Phật như là cái bùa hộ mệnh cho mình mà chúng ta phải cung kính. Và các Phật tử cũng nên khi đặt tượng Phật thì đặt tượng Phật quay mặt ra phía trước. Nghe không? Nhiều người không biết thì cứ đặt Phật quay mặt về phía mình. Đấy, đặt Phật quay mặt về phía trước, về phía trước xe đấy nhé. Thì cái đó là nó đúng Pháp. Đấy. Thế thì kể cả những cái vị quỷ thần dọc đường người ta thấy xe, người ta thấy có Phật thì có thể người ta cũng cung kính các hiểu không? Giống như có người, người ta cũng tệ lắm nhưng người ta đến chùa, người ta nhìn thấy Phật, người ta vẫn chắp tay, người ta vái Phật, người ta bớt cái sân si đi, nó, nó sẽ đỡ. Nhá.